Hey, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vi Vu. Ở video trước thì chúng mình đã ăn sập Sài Gòn với rất nhiều món ăn như bánh mì piu piu này, hủ tiếu bò viên, ốc vĩnh khánh, hoa quả dầm, sinh tố hoa quả, cơm gà, vân vân Và trong video hôm nay thì chúng mình sẽ rời Sài Gòn đi lên xe khách và đi tới Châu Đốc An Giang Hãy cùng mình đến thăm làng Trăm Châu Phong, thánh đường Hồi giáo Zamiuna Zat, dạo quanh chợ Châu Đốc để thưởng thức những món ăn địa phương và thăm miếu bà chùa xứ núi Sam Ok, trước khi bắt đầu thì hãy kéo xuống, nhấn đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo về video mới nhất nha. sốc vào tầm 6 tiếng thì bọn mình đã đến đây là bến xe à, Châu Đốc Bây giờ bọn mình sẽ đi lên xe trung chuyển để đi đến chỗ thuê xe máy Điều đầu tiên mình cảm nhận được đây là nắng các bạn ạ à, Khi nhận xe thì các bạn nhớ check à, đèn đóm này, gương này, xi nhan, còi các kiểu đấy Nhớ check nhá, ba xe treo mũi anh Chỗ bọn mình ở có tên là Homestay Khoa Châu Đốc. Cô chủ homestay và chị Vi, con gái cô đã có một hành trình xuyên Việt khá là thú vị và mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cuối video này nhé. Nhớ đón xem đến cuối video đấy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ phải lên cất đồ và đi ăn trưa tại vì là quá là đói rồi. Thịt kho. Thôi được mà, được mà, được. <laughs> chào các bạn nhá chào mừng các bạn đến với channel của Yến Channel nhá channel của Yến Channel nhá nó là hợp lý Ờ, đây, chào bạn. Đây, đây, đây. Chúng tôi đang có mặt tại một nơi mà tôi cũng không nắm rõ địa chỉ lắm nhưng mà tôi biết là rất là đẹp. Và tôi hy vọng các bạn có thể xem và ủng hộ em gái tôi để chúng tôi có những cái chuyến đi tiếp theo. Mặc dù trời rất là nắng và trong đây thì tốt nhất là chúng ta nên yên tĩnh và xin hẹn gặp lại các bạn vào sau đây vài phút. Khi tiến vào thánh đường thì các bạn nhìn thấy ở ngoài đây đó là các bia mộ của những người ờ, hành hương đến đây chẳng hạn hoặc là những người có công xây dựng lên ờ, thánh đường này. Một trong năm điều răn đối với người Hồi giáo là phải hành hương trong đời ít nhất phải hành hương đến Mecca một lần. Thì đối với những người Hồi giáo ở Việt Nam thì họ sẽ đến An Giang. Và đây là một trong những thánh đường Hồi giáo đẹp nhất, mình tin là như vậy. Nổi tiếng nhất ở đây. Và bây giờ tiến vào trong một chút nhé. Nắng quá. Eo ơi. Khi đến đây thì một lưu ý nhỏ với các bạn là các bạn hãy ăn mặc thật là lịch sự nhất có thể và hạn chế đi vào trong thánh đường nhé. Tại vì à, mình đến đây mình cũng chỉ là một người khách du lịch thôi, thế nên là đừng quá là tò mò về nhiều thứ. Ok. Và đây, bọn mình đang đi trong làng Trăm Châu Phong Và bọn mình đến đây vào khoảng 2 giờ chiều Thế nên là các nhà hầu hết là đang nghỉ ngơi Vì trong này rất là nắng Cái nào ngon hơn nhỉ? Em ăn màu vàng nhé Màu vàng đi, màu vàng ngon, thơm này Xanh ngon Đây là bánh ờ, sầu riêng Không, không, không Rồi, rồi, Thử đi Nó bị ngọt, đúng là kiểu Nhưng đã mùi đâu Được luôn em Bên trong là kem à? Kem sầu riêng luôn Thơm vậy Ngon mà anh chưa làm gì đây ừ. tên tên tên định kiếm vợ trong này đấy là đây là mốt phần ờ, mấy phần à mười mấy à à, đi tù xếp okay. ngon ngon ngon ngon sáu ừ. mấy năm ngàn sao đâu để lần sau lần sau thì em vào em lại vào đây tiếp tuyền nhá tuyền em em em này hả tên linh linh à? linh tên linh hay á rất nhiều người tên linh sinh anh ạ tên linh tên đúng bố em ừ. <laughs> giờ đã là gần 5 giờ chiều và chợ sắp đóng cửa Tuy nhiên thì bọn mình vẫn ờ, cố gắng ờ, tranh thủ tạt té một chút <laughs> Có gì ngày mai quay lại nhưng mà bây giờ sẽ qua để thử một chút đồ ăn Anh nhìn nhá Sao toàn đồ khô vậy? Chưa, ra phía ngoài Chắc không? Ra ngoài Không biết mấy giờ sẽ đóng nữa Hoa quả rất nhiều hỏi nhá A few moments later Thế luôn Các cô rất là nhiệt tình <laughs> Đi qua rồi vẫn ờ, hô uh, quẹo đi, quẹo đi <laughs> Hành trình đi tìm ờ, đồ ăn thật là vất vả <laughs> Quá nhiều me luôn Đó Quả này là quả mây gai Hành trình đi tìm quả thốt nốt vẫn chưa được À, à đây rồi Đây rồi Chính xác Thì cái này có ăn liền được không ạ? Hay là... Ăn liền đó Ăn liền à anh cứ ngồi đi quả nhìn giống ờ, hơi hơi giống quả dừa <laughs> anh bảo đấy anh đi sửa đây là quả dừa nhưng nó lại màu ờ, tím tím <laughs> cảm xúc hiện tại là như thế nào sau khi uống được một ngụm thơm nốt lạnh thì anh cảm thấy ra sao rất ok <laughs> hmm. cái này cũng ăn được cái nước thì ngọt nhưng mà cái này thì không không ngọt nhá <laughs> thật cái này không ngọt đâu nhưng nước ngọt ăn cảm giác hơi hơi giống thạch á Ừ. Cô ơi, cái phần thốt nốt này thì được là cái nước ấy ạ? Là từ phần nào của cây thốt nốt giả? Cái nước ấy ạ? Nước nó lấy từ cái bò Từ cái gì ạ? À? Lúc nó ra cái hoa là lấy nước mà không ra cái được quả À À vâng vâng Hay ho á nhỉ Được thử à ăn nó giống khá là giống bánh uh, sushi ở ngoài Bắc ấy Anh biết bánh này không? Khá giống Ngọt hơn à? Không, nó vẫn thế thôi Cảm giác giống Vàng là màu đường, còn màu xanh đó mình để lá dứa Vàng dạ, vâng, không đủ cả vậy. Đã đi chợ xong Bây giờ sẽ ờ, đi ra mua cái đấy là gì nhỉ bao tử cá à? bao tử cá chiên Ừ, rau chấm Nhờ thốn không? Ừ. Thơm Khiếp, cái giọng của em đúng không? Ừ. Eo ơi, không, không mê nổi Cái bao tử cá ba sa này ở ngoài mình không có mà ăn đâu Tranh thủ ăn đi rất là phê nên bọn mình quyết định là dừng chân uh, chụp ảnh mà chưa chưa hề kịp để đi lên núi Sam. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở miếu bà chúa xứ thì cái miếu này là một trong những nơi rất là linh thiêng ở vùng đất bảy núi này thì bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào trong tham quan một chút nhé ở buổi tối ở đây thì rất là lung linh và rất là đẹp let's go Ui đây có hai con sư tử các bạn ơi Hẳn là hai con sư tử Mỗi bên một con luôn Út mà nhìn mặt nó kiểu uh, như kiểu nó đang cười tếu táo <laughs> Miếu bà chúa xứ thì theo mình thấy thì đẹp nhất là vào buổi tối Thế nên là các bạn đến đây thì cố gắng ờ, thu xếp thời gian đến đây vào buổi tối nhá Tại vì buổi tối là lung linh nhất chứ ban ngày thì ờ, chắc là cũng đẹp nhưng mà buổi tối thì sẽ đẹp hơn Ok và bây giờ thì chúng mình chắc phải đi ăn tối một chút rồi Đói rồi Là cái nước hay là thập cẩm? À, thập cẩm đấy Cái ngoài cùng này là gì ạ? À? Cái này là củ tai Nó là rau hay là gì? Thập cẩm Chè đó lộn xộn lộn xộn <laughs> lạ ghê rồi dạ, mấy em cuốn không thử ừ, ừ. có chanh uh, dây trà đào cam mét mình uống không được mình sáng cũng đẹp Ồ, Ô, em thấy lung linh đẹp mà Bọn mình đang đi uh, loanh quanh, dạo quanh uh, để miếu bà chúa xứ, núi Sam Mình này Cô này rộng nhở? Wow, ờ, Rộng thật luôn Dưới kia Chào chú Chào chào chú Chỗ đây lai được mấy người chú? Ui, Ui làm sao lên được Không lên được <laughs> à, đây các bạn có thể đi xe lôi nhá <laughs> Đáng yêu quá Ui, siêu nhiều thốt nốt luôn Ui, <laughs> chất đống luôn kìa Anh em tập trung, tập trung, tập trung bún riêu bánh canh Hello, chào buổi sáng các bạn ơi. trời ơi, buổi sáng đây thật sự là mọi hoạt động rất là sớm Mặt trời lên rồi Nãy mình có dậy thì chưa thấy mặt trời lên nên là mình lại đi ngủ tiếp <laughs> bên kia phía bên kia là cánh đồng Uầy, mà ở đây nhá, cánh đồng kiểu sương sương các bạn ạ nhìn rất là ảo luôn không biết là cái này có zoom được rõ không đây đó các bạn nhìn thấy không nhìn rất là mờ ảo luôn rồi đây là con đường Tân Lộ Kiều Lương Buổi sáng đây không khí rất là trong lành và mát Mỗi tội là hơi ồn thôi Và ok bây giờ thì bọn mình sẽ chuẩn bị để uh, Chúng mình hôm nay sẽ đi uh, rừng tràm trà sư tháng đi Bọn con đi ăn xôi Sao em hút rồi Hút rồi sao trên kia nè Ủa Sao dạ, Nè cưng lấy giùm chị đi cưng xôi để cốt dừa đúng không? Ừ. Cháo nó đã có gỉ rồi, xay xem rồi. À. Cái này gọi là cái gì ạ? À? Bánh chuối. Bánh chuối. gọi gọi nốt ra kia nào ra kia ra kia mimi ra kia ở đây đây đây ở đây đây đây đây đây đây đây nào chứ chứ không của cô ấy ép ép ép ép ép ép ép ép ai chồng đùa à? hả hả hả đó, nhìn nó chụp nó <laughs> à! tương tác với mình không đùa kiểu đấy chứ. bởi là chỉ cái, cái này là cái thằng hướng dẫn viên nó thằng nặng nó chụp giùm <laughs> cái này là cô phải chụp bởi vì ờ, cô mục đích là của cô á là tới đây dạ, dạ. còn bao nhiêu là cô chụp đi hết đó dạ, tất dạ. cả hình này tung tung này đó con gái sinh viên 2018 ờ cả ba đông dương luôn nè út đi chạy không á cô đâu chạy đâu cô đi ba Sapa ba đó không nhưng mà đường trên đấy khó đi mà đi đường núi à, Bảo Lộc cái đường có một chút xíu nữa à. Ờ. cầu, Tử Thành một người đi nè Nó đúng vừa chiếc cái miếng viên gạch này nè Ui Mà ba trăm mét nha Con mở đi Quảng Nam xong Trường Giang cầu cầu gì Mở lên liền Hay quá Mở lên liền cầu mát trăm mét Hoặc là cô quyết định đi cầu đó Cô đi đường trong Dạ Cô sợ lắm chứ Dạ mặt cái sợ của con mình thật sự ngưỡng mộ cô và chị Vi, hai mẹ con đã đi xuyên Việt trong vòng 5 tháng trời, xuất phát từ châu Đốc. Cô đã truyền lửa đam mê cho mình và mình hy vọng rằng trong tương lai không xa thì mình cũng sẽ có một chuyến đi xuyên Việt tuyệt vời như vậy. Và tiếp tục khám phá An Giang, bọn mình lên đường đi rừng tràm Trà Sư. Tuy nhiên thì video này cũng dài rồi, các bạn nghỉ ngơi chút rồi đón xem vào tập sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bye bye!